Vì sao cần phải tẩy trang? Một trong những bước bạn không thể thiếu là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày chính là tẩy trang. Dù bạn trang điểm hay không trang điểm, sau một ngày dài hoạt động, bạn nên để da được giải thoát khỏi lớp kem chống nắng và lớp trang điểm nem nhem đang bám đầy mồ hôi, bụi bẩn bằng kem trang điểm này nha. Các bạn hãy nhớ chỉ một sữa rửa mặt sẽ không làm sạch vai trò vệ sinh da. Chúng ta vẫn rất cần phải tẩy trang để tối ưu hiệu quả làm sạch da. Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cùng với mọi người cái kem tẩy trang và massage này sẽ giúp mọi người loại bỏ lớp kem trang điểm và làm sạch lỗ chân lông và các chất bẩn đồng thời giữ ẩm cho da với cảm giác mềm mại dễ chịu, massage nhẹ nhàng để thúc đẩy lưu thông máu cho da. Thành phần chất xuất từ rễ nhân sâm, rau má, lá bạch quả và cà rốt và sáp ong vân vân với ba tiêu chí chăm sóc da đó là thứ nhất là làm săn chắc da thành phần chiết xuất từ nhân sâm bạch quả cải thiện làn da xỉn màu giữ ẩm và làm da săn chắc hơn thứ hai là cải thiện tông da trắng sáng chiết xuất từ trà xanh giúp cho làn da sạch sẽ và trắng sáng và thứ ba là làn da căng bóng chất xuất từ cà rốt cùng với thành phần vitamin E giúp duy trì đàn hồi của da và cung cấp chất dinh dưỡng, mang lại làn da trắng sáng, bóng, khỏe mạnh. Các bạn hãy dùng kem tẩy trang và massage này mỗi ngày để chúng ta có làn da trắng sáng, rộn lỗ chân lông nhỏ và chống lão hóa, tăng độ đàn hồi cho da nha mọi người.